Chào mừng các bạn đến với buổi thứ tư của chuỗi chương trình thiền Inner Peace Bình An Nội Tại. Chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Saya Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Trong buổi trước, chúng ta đã cùng thực hành bước thiền đơn giản và trải nghiệm làm cách nào mình có thể tạm rũ sạch khỏi tâm trí những suy nghĩ quá khứ của hôm qua, những dự tính sắp tới của ngày mai và làm sao để có thể tiến gần hơn tới khoảnh khắc hiện tại chúng ta cũng đã chia sẻ đôi chút về khái niệm hệ thống vi thế huyền diệu ẩn sâu trong mỗi cơ thể còn hôm nay chúng ta sẽ cùng giải thích rõ và thật chi tiết hơn về hệ thống huyền diệu này như mọi khi các bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự liên kết tới các buổi tập trước đó trong phần mô tả vậy thì theo bạn hệ thống huyền diệu này là gì nào và tại sao chúng ta lại cần phải tìm hiểu nó mặc dù ta không thể nhìn thấy hoặc đo đếm hay chạm vào nó được chúng ta hãy bắt đầu bằng một ví dụ nhé làm thế nào để nhận biết được tinh thần của mình đang tồn tại nhỉ chúng ta cũng chẳng thể nào nhìn thấy hoặc chạm được vào nó nhưng ta lại biết nó vẫn đang tồn tại bởi những biểu hiện thông qua tính cách mỗi người như thể nó là một phần vi diệu của con người vậy bạn còn nhớ những giả thuyết nho nhỏ mà chúng ta đã đề cập ở những buổi đầu tiên chứ và đây là một phiên bản đầy đủ hơn đó là ngoài phần cơ thể vật lý mà chúng ta vẫn hằng quen thuộc còn có cả một cơ thể tinh tế một cơ thể tinh thần đang tồn tại có thể nói rằng nó chứa đựng bản chất của con người và giúp ta biết rõ chúng ta đang là ai cơ thể vật lý của ta chính là con tàu chỉ dẫn cho thân thể tinh thần này rất nhiều thế hệ trên khắp thế giới theo suốt lịch sử từ người sáng lập tâm lý học phân tích Carl Gustav Jung tới nhà triết học cổ đại lão tử đã cố gắng nghiên cứu và lý giải sự phức tạp của phần thân thể không thể nhìn thấy, không thể đo lường này trong con người của chúng ta. Họ đã đặt rất nhiều cái tên khác nhau cho phần thân thể đó, như là anima, kundalini, persona, tao, yin yang, vô thức tập thể, luân xa, hay kênh, vân vân nghiên cứu này có một ý nghĩa thật tuyệt vời bởi thể hiện được rằng nó không phải là một kiểu vật chất có thể nhìn thấy được hay đo đếm chạm tới bằng cảm nhận chủ quan nó vượt ra ngoài tâm trí vật chất hạn hẹp của chúng ta điều này khá là khó chứng minh hay bác bỏ bằng toán học thuần túy ít nhất là với khả năng công nghệ hiện nay của chúng ta vậy nên cách thiết thực nhất để xác minh là hãy cùng trải nghiệm với chúng tôi nhé bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi mình điều gì khiến tất cả những thứ này buộc phải đi kèm với tập luyện thiền định nhỉ câu trả lời ở đây là thiền định chính là chìa khóa để xác minh giả định này nếu đã theo dõi ở hai buổi trước bạn thấy rằng chúng tôi đã để bạn tự trải nghiệm những gì bạn cảm thấy trên lòng hai bàn tay trên những đầu ngón tay và cả trên phía đỉnh đầu suốt và sau khi thiền định chúng tôi tin rằng suốt lúc thiền trong trạng thái tỉnh thức không suy nghĩ bạn có thể cảm thấy sự biểu hiện của hệ thống vi tế huyền diệu của riêng mình trên những đầu ngón tay và trong lòng hai bàn tay đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta mở rộng hai lòng bàn tay của mình ra trong suốt lúc thiền định trong buổi tập hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cơ thể vi tế và sự hỗ trợ của nó đối với thiền định để thống nhất hóa và đơn giản hóa chúng ta sẽ sử dụng những thuật ngữ ấn độ cổ được Sri Mataji sử dụng trong các bài giảng về Saya Yoga nhằm giải thích những bộ phận khác nhau trong cơ thể vi tế nhất. Trong những buổi tập tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách thiền định, sẽ giải thích các phần khác nhau của cơ thể vi tế và sẽ mang tới các bạn những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy, hãy tham gia với chúng tôi trong buổi tới. Chúng ta sẽ thực sự bắt tay vào cuộc hành trình tự khám phá bản thân, một cuộc hành trình của niềm vui và sự bình an nội tại tuyệt đối thông qua thiền định. Cảm ơn và xin chào các bạn.